Tập trung làm việc, mặc kệ đám đông, bí quyết để thành công đột phá của người giàu. Ngạn ngữ Tây Ban Nha có câu chó sủa, cứ sủa, người đi, cứ đi. Vậy nên, đừng giải thích, đừng than phiền, đừng cãi nhau với đám đông làm gì. Bạn bè, bạn không cần nghe, và kẻ thù của bạn đằng nào cũng chẳng tin. Cứ im lặng mà làm, và thành công sẽ chạy theo sau. Chỉ với 8 chữ, nhưng câu nói lại chứa đựng nhiều chân lý và những tầng lớp ý nghĩa khác nhau. Vậy, ta hãy thử phân tích chúng bắt đầu từ dưới lên. Thứ nhất, đừng giải thích. Khi có một ai đó chỉ trích hay xúc phạm đến bạn, khó chịu trước điều bạn đã làm hay đã nói, thì việc bạn muốn phân trần rằng tại sao bạn lại cho rằng họ sai là hoàn toàn tự nhiên. Đặc biệt là khi người đó đụng chạm tới sự chính trực và danh dự của bạn. Nhưng nếu bên chỉ trích, xúc phạm, hoài nghi bạn là một ai đó mà bản thân bạn không rõ như là một người lạ trên mạng hay cộng đồng nói chung thì việc bỏ ra thời gian để mà giảng giải cho họ hiểu vì sao họ lại sai hay tại sao bạn lại đưa ra cái quyết định mà bạn đã thực hiện thật là khờ dại quá khi cứ bận tâm đến suy nghĩ của những người bạn không tôn trọng thì có nghĩa là bạn đang cho phép bản thân mình bị kéo xuống ngang tầm với người đó. Hơn thế nữa, khi một kẻ ngớ ngẩn khiêu khích sự đáp trả từ bạn, tức là bạn đang công nhận tầm quan trọng của anh ta đấy. Hay như học giả người Anh Benjamin Jowett từng nói, đừng bao giờ nuốt lời, đừng bao giờ giải thích, cứ làm đi và cứ để cho lũ chúng nó mặc sức rít gào. Thứ hai, đừng than phiền. Một khi bạn đã hiểu được rằng tại sao rất hiếm khi bạn cần giải thích, bạn cũng nên hiểu được rằng tại sao bạn cũng nên than phiền ít thôi. Nếu như một doanh nghiệp gặp thất bại trong việc đạt tới các tiêu chí cụ thể do họ tự vạch ra, dĩ nhiên là khi đó bạn có thể yêu cầu được nghe một lời xin lỗi hay đưa ra một lời phàn nàn, đòi lại tiền của bạn hay cái gì tương tự như thế nhưng hãy tua nhanh phần giải thích nhằm xoa dịu cảm giác khó chịu nơi bạn và chuyển ngay sang việc bạn muốn họ làm gì để cứu vãn tình hình nhanh nhất có thể. Nếu như bạn cho rằng ý kiến phản hồi của bạn có thể giúp ai đó cải thiện được điều gì đó, bạn hãy đưa ra ý kiến của mình dựa trên tinh thần xây dựng. Nếu như bạn ở vào hoàn cảnh mà một lời phàn nàn sẽ không giúp giải quyết được bất cứ điều gì thì nói chung bạn nên giữ im lặng là hơn. Bởi vì rốt cuộc thì ai mà thèm bận tâm cơ chứ? Thế giới này không tồn tại chỉ để đáp ứng những kỳ vọng của riêng bạn và nếu như chúng không được đáp ứng, tôi cho rằng bạn có thể thực hiện một trong hai việc. Đi đến một nơi nào khác hoặc tự mình tạo ra thứ gì đó mà bạn cảm thấy vừa lòng hơn. Tôi không bao giờ than phiền bởi vì tôi cho rằng tôi cần tự phân trần bản thân mình với những người khác và tôi không nghĩ rằng những người khác nên phân trần bản thân họ với tôi